chỉ bên ông xa mua mua mua nhanh mua mua mua đi nhanh nhanh em đi chơi đưa tay lên đưa tay lên rồi bi bi bi bi đưa tay lên nào đưa tay lên có thịt bò giá chiến mà có bò giá chiến rồi tôm nữa tôm sống nữa mồi thì ăn từ giờ đến đêm mới hết mà mọi đây nè mọi thắng lên đi chị tôm này nước mội luôn hả chị ừ tôm cứ thể nước mội đi dễ bắt tôm sống phải không dạ dạ mua tôm thẻ sống mà nướng nước bọt vậy là nó ngọt cái gì đó trải nghiệm những kỹ năng mới cho heo ăn cần 10 ngàn thôi hả? Cần 1 cái mốc So I